đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở cây thiếu di lịch cây sống với mình có bao nhiêu cây tất cả vườn ạ? 200 200 cây Và bưởi diễn thì mình có bao nhiêu cây ạ? Bưởi chứ mắt là chắc là hơn trăm Vâng thưa các bạn, là ngày hôm trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang đã phối kết hợp với Liên hiệp Phụ nữ huyện Nương Tài và Liên hiệp Phụ nữ xã Trừng Xá mô hình mít thái dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang trong cái thời điểm này trên những cái cây mít thái có tuổi đời là 2 năm và ông Nguyễn Đình Nam thì đã bón là 5 nặng à, phân NVK đầu châu và 5 cân lân NVK nâm thao ba màu. Tôi là Nguyễn Đình Nam, thôn Trường Xá, xã Trường Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Tôi à, rất là hạnh được à, Hội Nông dân Phụ nữ đã đầu tư cho tôi bón cái phân Sinic vào vườn mít. À, vườn mít của tôi là hiện nay là được 2 năm. Và quả cái sai mà tôi mới bón có năm nặng NVK Sau đây thì bác Nam đang xẻ túi phân và bác sẽ tiếp tục bón phân bón silic tân phát Bắc Giang trên cây mít của vườn nhà mình. Xin mời các bạn cùng theo dõi, tiếp tục theo dõi video. Vâng, ở đây quy trình chúng tôi chỉ đạo là 5 dạng ờ, phân silic trên một cốc như thế này. Đấy. Và năm nặng này thì nó tương đương với là ba nắm tay to các bạn nhé ba nắm ông cứ bốc ba nắm to là được đấy đấy trên một cái mít mà có tuổi đời 25 tuổi và tiếp tục chúng ta chuyển sang cây thứ và sau khi rắc phân xong thì chị ơi chị sang đắp đất vào hộ em đấy đắp vâng. đất vào kia đi chị đắp đây anh rắc đến đâu thì chị đắp đến đó sau khi mà rắc phân xong thì chúng ta nấp đất vào và với cái thời tiết là mưa thường xuyên như hiện nay thì chúng ta không cần tưới nước giữ ẩm. Nhưng mà nếu thời tiết mà không mưa thì chúng ta phải tưới nước giữ ẩm cho cây. Thúc này thì là thúc lần thứ hai và chúng tôi sẽ theo sát cái vườn mít này cho đến giai đoạn lúc nào thu hoạch và khi mà thu hoạch thì chúng tôi yêu cầu chủ vườn là sẽ để một quả mít chín ở trên cây và chúng ta sẽ hái chiếc ống kính bổ để cho à, các hội viên phụ nữ ăn thử để cảm nhận cái chất lượng của cái mít dùng phân Silic Tân Phát như nào các bạn nhé. Thường thường mít của tôi đây năm nay là hai năm tuổi. Nhưng mà quả thì tôi cũng bón nhiều loại phân rồi nhưng mà cũng cảm thấy cũng bình thường. Bây giờ đưa cái anh Silic này vào thì tôi hy vọng là một vài tháng tới là sẽ mít sẽ hơn chục cân một quả. Thì là của tôi là bội thu. Vâng thưa ông Nam là trước đây mà chưa có phân Sinic thì mít của ông là được thường mấy cân trên một quả? Trước kia chưa có cái, cái phân Sinic này thì là được khoảng ờ, dăm bảy cân một quả. Được. Vâng. Nhưng bây giờ tôi sẽ hy vọng và tôi sẽ tin tưởng cái, cái phân Sinic này là của tôi sẽ được trên chục cân một quả. Hiện tại lá của ông thì tương đối là đẹp nhưng mà chúng tôi có nhận xét là ở đây cái lượng đạm nó trong NPK nó nhiều cho nên cái lá của nó xanh đen nhưng mà lá nó mỏng. Đây các bạn này, lá mỏng này lá nó không được dày Đấy, nó không được khỏe lá và một số nó bị xoăn lá như thế này đây nó bị xoăn lá như này lá nó chưa được khỏe lá đấy nhìn bên ngoài cảm quan thì tưởng là đẹp nhưng Đưa mà cái đấy vào silic vào là nó mượt lá mà đẹp vâng. xanh à. thì um, chúng tôi sẽ bổ sung thêm cái phân túi 300g này vào để phun lên lá lên thân trực tiếp vào quả để cho cái quả nó mỡ quả nó nhanh lớn và nó lây quả hơn nó nây quả hơn uh, cho cái cuống của nó to hơn nữa ừ, cuống của nó dai hơn dai cuống hơn nữa thì tới đây trong những cái mưa to gió lớn của tháng 6 tháng 7 ờ, này thì nó sẽ chống dụng quả tốt nó sẽ chống dụng quả đấy và cái quy trình uh, hướng dẫn cái uh, cái túi 300g này thì uh, sau khoảng một tháng chúng tôi sẽ trở lại đây để hướng dẫn nhà vườn dùng cái túi 300g này phun trên mít à, để cho cái lá hệ lá tốt cho hệ quả đẹp và cho cái ờ, thân của nó hạn chế những cái à, ví dụ như nấm mốc trên thân hoặc là những cái à, xì mủ hoặc là những cái hạn chế những cái sâu sơ trên quả à, thưa ông Nam là ông còn có những cái mong muốn gì nữa không ạ? Tôi cũng chỉ mong muốn là làm sao rắc phọc bón cái phân Sinic này là hiệu quả sẽ cao hơn các cái hãng phân khác. Vâng, trước đây mà chưa có phân Genic thì ờ, cái múi mít của mình nó thế nào? Múi của nó có to và nó có à, ờ, mít của ông nó đã được ngọt chưa? Đã ngon chưa? Nên tôi hy vọng là cái bón cái phân Sinic này là hiệu quả rất cao mà ăn uống muối đỏ ngọt. Và đây là một giống mít Thái à, có tuổi đời là hai năm tuổi các bạn ạ. Và mít này là mít chết cho nên là à, về cái cây về sự sinh trưởng và phát triển của cây ở đây chúng tôi nhận xét là cũng tương đối là tốt nhưng mà để đảm bảo được cái chất lượng mít ngon múi to múi vàng à, rồi nó dày múi này rồi nó giòn và ngọt thì chúng tôi à, sẽ cùng với nhà vườn để giúp cho nhà vườn tạo được lên cái thương hiệu đặc biệt của mít trừng xá các bạn nhé. Vâng, xin à, chân thành cảm ơn. Vâng, và Vâng, thưa bà Nguyễn Thị Thanh Tân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang, xin bà hãy cho biết sau đợt bón thúc lần 2, phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang tại vườn nhà ông Nam tại trường Xá Bắc Ninh này thì bà mong muốn cũng như cam kết điều gì với bà con tại nơi đây ạ? Ờ, vâng là sau cái kỳ bón thúc này thì cây nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn và quả nó sẽ lây hơn, đẹp hơn nữa và nó sẽ uh, nhanh lớn hơn. Những cái quả như này nó sẽ nhanh lớn hơn bởi vì ở đây là theo chúng tôi đánh giá là quả nó đang chậm lớn và cái ờ, cái màu mã của nó không được đẹp da nó không được xanh đấy và cây thì nó vẫn còn tình trạng sâu bệnh nhiều thì sau kỳ bón thúc này thì chúng tôi ừ, sẽ cho cái kết quả là cái cây bít này nó sinh trưởng phát triển tốt hơn quả nó sẽ nhanh lớn hơn nó lây đều hơn và sẽ được thu sớm trước vụ khoảng 15 ngày cho đến một tháng và sau À, khoảng một tháng nữa thì chúng tôi sẽ quay trở lại đây để hướng dẫn về cái à, bón thúc lần hai trên cái vườn mít này và ở đây là với tổng số là tổng số cây trên vườn là 400 hơn 400 cây trên vườn nhưng mà chúng tôi chỉ cho bà con là 40 cây để làm mô số còn lại để chúng ta làm mọi uh, liên hệ cũng như là những cái thắc mắc uh, cũng như là cần những cái tư vấn thì các bạn hãy uh, tư vấn với tôi là Mít Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 66 hoặc 0914 618 969 và các bạn hãy nhanh tay đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất về phân bón Sinic của chúng tôi trên trang fanpage cũng như trang youtube phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang. Trước tiên là sau cái đợt bón thúc này thì uh, tôi mong muốn là những trái mít nó ra nó sẽ phải trọng lượng trước tiên là trọng lượng nó phải to hơn những đợt trước và nó phải đạt trọng lượng để gia đình thu hoạch có để là thu hoạch sớm được 15 ngày đến một tháng thì càng tốt trước tiên là sau cái đợt bón thúc này thì ờ, tôi mong muốn là những trái mít nó ra nó sẽ phải trọng lượng trước tiên là trọng lượng nó phải to hơn những đợt trước để là thu hoạch sớm được 15 ngày đến một tháng thì càng tốt sẵn sàng rồi nếu mà bà con nào ở trên à, khắp cả nước mà muốn à, chia sẻ về cách bón phân Silic à, Bắc Giang và cách trồng mít và thu hoạch mít như nào thì hãy liên hệ với tôi qua địa chỉ là thôn Trường Xá, xã Trường Xá, huyện Nhân Tài, tỉnh Bắc Ninh số điện thoại là 0356 351665 Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Hồng Kỳ ạ. Chim nặng, uh, à, lâm phụ nữ.